Hello xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, mà re-up cái video mà không bị dính bản quyền Đầu tiên các bạn đi cập vào uh, YouTube Đó nhấp vào tìm kiếm à, Tìm kiếm những cái chủ đề mà bạn thích Thì mình thì chọn phim uh, phim hề đi ở đây thì nó sẽ có một loạt video hay nhưng mà có sẽ có thể giấy muốn quyền còn nếu không muốn vậy thì vào đây giấy phép uh, à, Creative Commons chọn vào uh, à, kích bộ video mà bạn muốn phim hề mới nhất của cho đình Trì còn à, nhắc bồi hình tam giác với phần mô tả đi xem đó có chưa giấy phép ghi nhận tác giả Richard Common các bạn sao chép à, mình lấy cái liên kết của nó bọn tháo ra và vào uh, shop cho mình đã ứng dụng uh, download video uh, youtube Rồi, xin lỗi đây đây đây Chọn ứng dụng đầu tiên mình đã cài đặt rồi nên mình mở thôi đây là giao diện chính của nó bọn uh, nhập vào ô à, tìm kiếm dán cái đường link à, video vô à, trở về là xong mình sẽ chờ cho nó lót đủ một à, trăm phần trăm cho video này cũng ờ, khá là dài tới ờ, một tiếng mấy rồi các bọn sẽ lướt qua phần này để đảm bảo thời gian là quá nói quanh chơi chọn có video này nó ngán rồi giờ quá thì của bọn trả lao sắp sao rồi ba mươi ba sáu rồi cái này thì đâu loa video rất là nhanh sót mấy cái ứng dụng kia ra rồi thế lao video đây cái này thì video giờ ngán nó cũng đâu lên nha đây Rồi, ok một trăm đó bây giờ sáu tuần ngoài bò xem nó nó ra chưa có rồi rồi giờ chúng tôi cần phải uh, chỉnh sửa cái video này vào uh, kênh master cái diện của nó sẽ là như thế này chắc vào ô dấu cạn dưỡng trống vào ờ, trình duyệt phương tiện copy video player chọn video mà lấy là chỉnh sửa ra thì tùy các bạn thôi có hình chỉnh sửa thì tùy các bạn thôi nếu chưa biết ờ, phần này thì ờ, hãy để bình luận và mình sẽ rồi video hướng dẫn khá đẹp đẹp hơn cái đường gốc luôn á chỉnh sửa cái này chỉnh sửa khó là chuyên nghiệp thì bom lượng là đây lớn thì nhỏ này đây là âm thanh bây giờ là lưu video đến à, trung bàn muốn full HD là cứ một chọn full HD thì nó sẽ rõ nét hơn mình chắc điện thoại nó hết chỗ trống rồi cho nên ở đây lên lương được điện thoại của bội mình nhiều gây thì mình dễ gọn hơn ít gây thì mình phải xóa đi xóa quần áo xóa ái đi rồi mình loạn. Thôi video này đã chiếm uh, ờ, quần áo rất là nhiều Giờ mình chia sẻ nè Nên trước bỏ sang đó mình chia sẻ rồi nó có Có một cây màu xanh, đại cây màu xanh là xuất bỏ sang là Có video mới là mình xuất bỏ Là tiêu đề mô tả mình chỉ demo cho nên mình không tải cái video này cảm ơn các bạn đã xem video nếu thấy à, hãy like chia sẻ vào đây cái kênh chúc mọi thành công